thánh thơ từ thiên đình bài số tám 80 Đại nạn cuối năm

con ơi đại nạn sắp tới đến kỳ vào hồi kết thúc đây là đại nạn đã được thượng thiên ấn định thời kỳ ập xuống thế gian ngày tháng sắp tới bởi vì kỳ mạt lần ba hạn chót đang đà ứng hiện người người thế giới hãy chuẩn bị cho bản thân của mình việc bật thần lần sẽ đà ập tới vô cùng bất ngờ trời không bao giờ cho biết ngày giờ nhưng cho biết trước để con sẵn sàng đón nhận đau thương mà không ngỡ ngàng con ơi lọc sàng đã vào hồi kết cho nên đến lúc con phải tự mình cứu lấy bản thân nếu con không biết tự cứu lấy mình thì trời không thể cứu nổi được con thượng đế chỉ ban cho lời cảnh báo để con có đủ thời gian cho mình biết sống hòa bình ăn năn tội lỗi biết sửa thân tâm để không vướng bận vào bụi của trần thì con sẽ qua được các đại nạn của kỳ sắp tới đại nạn không chỉ bằng tiếng súng nổ bở, nút bấm hạt nhân mà bằng cái tâm ác trực của người xâm chiếm lẫn nhau suy đổi đạo đức trong các chính thể cập cao triều đình ở khắp nơi nơi đó là đại nạn cho nên thượng đế cảnh báo toàn cầu bằng cơn hồng thủy để nhấn chìm đi những kẻ bạo tàn những kẻ ác tâm muốn đem nhân loại vào đường diệt chủng con ơi đại nạn cũng chính là khí kinh tế khủng hoảng mọi chỗ mọi nơi thiếu nước thiếu điện thiếu cả phương tiện tạo nên vật chất làm cho con người thế giới đảo điên đi vào bế tắc đó là đại nạn trời cho biết trước để con tu sửa làm điều thiện lành đại nạn giảm đi thì được cứu vớt thấy cho hồi kết sấm truyền ngày xưa chết bảy còn ba chết hai còn một thì ra thái bình con ơi tình hình thế giới hiện nay đang đà khốn quẫn lũng đoạn muôn nơi đi từ nước mỹ cho tới châu âu rồi qua châu Á. Tất cả trong đà của mọi uế tạp đang được phơi bày. Cho nên hết thầy các con cần biết sự thật đau lòng sẽ đà diễn ra trong ngày tháng tới vô cùng bất ngờ ta mong con trẻ hiểu rõ đạo đời giúp mình giúp người vượt qua đại nạn thì con sẽ được ơn trên cứu độ để con thoát ra cẩn khổ não nề mà con không thể lường tính chuộc được ta mong con hiền hãy bớt ăn chơi hãy bớt tụ tập những chỗ đông người bởi đó là nơi hấp dẫn ác trược thu thập oán khiên khiến con đảo điên tai họa liền tới con không tránh được bởi thời hiện nay tất cả những ai dính vào ác trược đều buộc biến mất mọi lúc mọi nơi những nơi đông người phè phởn ăn chơi nhà sẽ rung lắc cháy nổ bùng phát động đất núi sạt xảy ra thần lần đó là hình phạt dần cho linh hồn không biết tu tâm tạc yếu tạc quái đảo điên lòng người cho nên con hãy mau chắn thật xa những chốn nơi này mong con tuyệt đối chỉ ở trong nhà chỉ niệm di đà chỉ niệm thượng đế để qua đại nạn cuối năm khủng khiếp Chào con